giặt nước canh bèo bấy lâu nay đinh đinh giặt nước canh bèo đã từng tí lưu lạc đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân ông thì trời cao con thấu tình chăng đấy có thấu tình chăng trời mấy cao mà có sâu tình chẳng đời người thì mấy lúc gian chân mà già tôi thì hiểm về liệu bảy lo ba bên mấy chồng thì cũng nặng bên cha cao dày thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày đẻ trầu với mà nước mắt trầu với nước mắt tôi thì chảy đầy suốt cả năm canh ngồi một mình sao tôi cứ tội duyên mình một mình sao thì cứ tội duyên mình than thân rằng chả than thân rằng chả nở bạc tình với ai thả với gió chút mưa mai ờ, ngần ngơ mà chăm nỗi rồi mai một thân cảm mấy lòng trên tôi vứt vả nơi xa gần